Xin chào các bạn và tất cả mọi người đang bảo trì cái uh, cố điếp Simmer 525A MTB thắng đĩa và để các bạn chuẩn bị một số dụng cụ như là cái bộ cảo bộ cảo chén cối nhé chén cối của à, đùm simono và hai cái chìa khóa một chìa khóa con lóc con 15 và một chìa khóa miệng 17 dòng miệng 17 cũng được để chúng ta xả con tháo thắng lớp con đó tháo ra một lục à, giác 10 ly 10 ly để chúng ta mở cái à, cái ống nhổ trong đó một cái chìa khóa 22 hoặc là mollet để chúng ta mở cái uh, kết hợp với cái tool này nè mở cái chén trong clip ra phần không thể thiếu nữa là hai con vít. có thể các bạn dùng hai vít à, nhỏ nhỏ mỏng nha hoặc không có thì dùng hai con vít lớn chút xíu cũng được để hai cái này chúng ta bẫy lấy cái force cái mấy cái miếng siêu rubber seal á, để chặn nước trong bụi trong đó lấy ra lấy đều cho nó không bị dinh nếu chúng ta lấy một cây thì trước hết chúng ta làm vệ sinh sơ à, chúng à, sạch sẽ chút xíu đi nha thì trước khi làm à, có clip á, thì các bạn nên kiểm tra coi à, có clip này nè nó có rơ nhiều không rơ nhiều hay không và tiếng kêu như thế nào và kể cả về trục bạc đạn khi chúng ta kiểm tra thì ta à, phát hiện được những nào những cái nào mà tình trạng xuống cấp giờ còn xài được thì chúng ta biết và làm một lần một lần một chúng ta nhớ cầm chìa khóa cho đúng chiều nhé rồi thế này cũng được xả tán con sau khi xả tán con bên má đĩa xong thì à, có thể có thể nha các bạn con tán con tán lắp con à giờ bây giờ đến con tán xả con ở trong có thể nó còn nặng so với cái cốt thì chúng ta dùng chìa khóa 17 nè đưa qua bên phía bên à, clip chúng ta nhả ra rồi xong như là đã nhẹ hết chúng ta phải dùng tay dặn ra và các bạn nên nhớ là đùm chúng ta đang xài xe đang xài và đã qua sử dụng thì mỗi bên đạn bên mỗi một viên con nó ăn đều với mỗi viên đạn thì chi thì khi chúng ta tháo ra viên đạn đạn bên nào con nào để theo một bên đó sau khi vệ sinh xong chúng ta gắn đúng vị trí của nó đừng gắn lộn bên đây qua bên kia nó không tốt tại vì nó đã xài qua thời gian rồi rồi xong khi chúng ta tháo cái cốt này ra này tháo hai khi chúng ta tháo hai tán con một tăng con nhiều tăng xả ra các bạn thấy dơ nhiều quá à. rồi chúng ta đẩy đẩy cái ti về phía bên kia một xíu không lấy ra nếu mà lấy ra đạn bên kia sẽ rớt ra rồi bây giờ chúng ta dùng cái vít có 500 nha chúng ta thấy lấy đạn các bạn thấy nhìn kỹ nha đạn trong ờ, đầm đó là đã khô rồi đó khô đạn vẫn sáng tất nhiên là không có nước vào đó các bạn rất là tốt tại xe này là xe của công ty thành ra chính tôi là người bảo hành và bảo trì nó có thời gian à, nhất định và không bao giờ xịt nước ra không có nước vào rồi chúng ta lấy đạn ra nha khô mở rồi viên bi sau đùm sau thì mỗi bên có 9 viên là đạn con bi đấy sau đó chúng ta dùng dùng hai dít nhỏ này các bạn các bạn đấu với nhau đó. giống như một cái dấu nhân nha đó. đấu kiếm nha giống như đấu kiếm vậy đó rồi bạn thấy nha để giờ cho các bạn thấy nè rồi chúng ta cùng bảy nha bảy một lượt thì cái miếng cao su này nó không có dinh tại mặt ngoài là cao su mặt trong là có miếng kẽm thành ra nếu mà chúng ta bẫy không đều hoặc lấy từ bên á thì nó bị dinh hai vít này hơi nhỏ nha chúng ta thay vít lớn chút xíu các bạn xem nha ok với các bạn đẹp trai nha rồi ta rút cái ti ra xin lỗi cây cốt đùm ra cũng dùng dít 500 lấy bi ra tất cả chín viên rồi đủ các bạn thấy viên ờ, bi hơi vàng ngã vàng nha tương tự chúng ta dùng hai dít giờ chúng ta dùng dít nhỏ nha chúng ta bảy thế này đây nhẹ từ từ nha các bạn điều tay nhé đừng để bên mạnh bên yếu quá ok ra bây giờ chúng ta làm vệ sinh sơ đi trong để chúng ta thấy xem ở trong nó có cái gì các bạn thấy đây có cái à, cái chén cái đạn cái chén để chứa dòng bi đó nằm trên có clip đây có cái g âm vô nè nha thì khi mình chốt argo argo âm thì đối diện ở trên có một con hai con đối diện nha thì bây giờ chúng ta dùng cái là cảo cảo đây nó có hai hai argo chúng ta để vào chúng ta xây sao cho hai argo xịt vào rồi các bạn thấy chưa ừ, cứng rồi đó thì trước khi khi mà chúng ta cạo chúng ta làm vệ sinh cái có clip này nè ẩu clip này nè thì nếu mà chúng ta để nằm trong á, trong bánh xe đó, chúng ta làm rất là khó chúng ta nên lấy ra thì giờ trước hết lấy ra thì chúng ta nhả cái chén này nè chén con nè chúng ta nhả ra cho một vòng nửa vòng gì đó cho nó nhẹ để một lát khi chúng ta lấy cổ clip ra ngoài chúng ta tháo nó dễ hơn còn nếu chúng ta không lấy không không lấy ra đó lắc ra ngoài cũng được mà nó khó lấy các bạn các bạn nên lấy nó tốt lên lên trước nha rồi giờ đi bên đây tôi xỏ từ bên kia qua từ bên má đĩa qua xong các bạn thấy cái chén nha cái tuôn để vào xây rồi các bạn nghe đó chúng ta xây gá vào vừa nặng tay thôi nha các bạn nhớ là để cho hai cái à, chén cọ cái à, cái tu này nè nó có hai gô nó sập vào vào trong chúng ta không nên dặn cứng quá vừa tại nó chỉ nhiệm vụ của nó là chỉ giữ cái tu này thôi không cho cái cái gô âm và gô dương nó trật ra ngoài thì khi chúng ta dặn ra cái này là nó ra cái chén này á nó được dặn ra ngược thì khi chúng ta mở ra là chúng ta mở theo à, chiều kim hồ chiều xuôi nha các bạn dùng chìa khóa 21 hoặc là tùy theo cái tuôn nha có tuôn chìa khóa 19 cũng có thì có thể dùng mỗi lách cũng được rồi kéo ra nha ra một phần tư dòng các bạn nhẹ rồi bây giờ chúng ta không cần tháo ra ngoài nữa không cần lấy ra ngoài tại chúng ta lấy ra ngoài thì nó rớt đạn ra ngoài lắm xem như cái chén này nè đã được nhả lỏng rồi đó bây giờ chúng ta lấy cái cấu clip này ra nguyên ổ nguyên cấu clip ra thì chúng ta dùng cái uh, chìa khóa xin lỗi thì chúng ta dùng cái uh, lục giác 10 ly nên có cái chiều dài xíu nha các bạn như thế này để chúng ta có cái ờ, góc độ chúng ta gịch rồi đây là chiều cái ống nhỏ đây nè để gá cái cối clip vào cái ờ, cái đầm thì nó có dàn ống runia runia con con lớn mà nó dặn ờ, ống nhỏ đây nè dặn răng xuôi bây giờ chúng ta tháo là tháo được chiều chiều cái đồng hồ nếu các bạn không quen các bạn tháo ra các bạn không nhớ thì các bạn nên à, có một cái khai như thế này đây các bạn trên đây các bạn viết dãy số 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 gì đó thì cái nào tháo ra trước các bạn để về số 1 theo thứ tự 2 3 4 5 6 đến số cuối và khi ráp vào thì cái số số cuối sẽ là cái số đầu tiên sẽ là ráp sau cùng rồi right. bây giờ cũng nhỏ đây trong à, đây có cái miếng lông đền đây để nó trượt và không bị à, đây các bạn thấy hai mặt ha mặt trái và mặt phải mặt trong này mặt ngoài ngoài nó có cái miếng này nè đó, đưa vào đây ta lấy cái ống nhổ ra trong cơ khí này từ ngữ của người Việt mình nha các bạn từ mình đặt á theo ống nhổ ống uh, ờ, cổ trầu á rồi các bạn xem trong cái à, đầm có à, răng răng này răng runia này răng runia này cỡ răng à, dò dĩa của SRAM với FSA đó mà răng con nha các bạn con nha chiếc cứng thúc vô thì cái này cứng không di động cố định luôn chạy là chạy chỉ phần thân thôi trước hết là chúng ta lấy cái à, dùng cái mũi dao nhỏ dao nhỏ nha các bạn đừng và cẩn thận lấy cái miếng à, force cái miếng chặn nước nè chặn mỡ nè chúng ta lấy ra chúng ta xem bên trong đạn coi nó có tốt hay không nếu như tình trạng mà trong à, nếu như cái tiếng âm thanh và cái cối này nó chưa có rơ tiếng vẫn tốt và đạn trong đây chưa bị đen chưa bị đen sáng là là cái khối clip này còn rất là kiểm tra âm thanh nè chúng ta nghe như thế nào và dạ, lúc khi mở ra trước khi mở ra chúng ta đã kiểm tra rồi coi nó có độ rơi không xem như tình trạng còn 80 90 phần trăm 7 80 trăm quá tốt thì chúng ta không cần tháo ra làm vệ sinh nếu như có này đã bị đen nó hư hết thì chúng ta sẽ tháo ra làm vệ sinh và chó bị liệt ha là nó không còn tiếng kêu gì nữa đó còn bây giờ còn à, bây giờ nếu tình trạng đang tốt thì chúng ta dùng nhớt nha các bạn nhớt chúng ta tốt nhất dùng không dùng nhớt nhớt 10 nhớt của sơn mà chúng ta dùng nhớt máy nhớt 30 à, nhớt 30 40 50 nhớt đó nhớt nào cũng được chúng ta nhiều ít giờ lại thôi ít giờ lại thôi cho rút từ từ chúng ta trên có clip này nè hai dàn đạn này các bạn dàn đạn bên đây bên trong và bên ngoài đa số là mấy anh này rất là sướng mấy anh ta nghỉ không chế độ nghỉ không ít khi nào mà chạy lắm chạy là chỉ chạy phụ trượt thôi bây giờ các bạn lên xe đạp có khi nào trừ ra các bạn lên cái à, lên à, mang xe lên đỉnh đèo các bạn đổ đèo xuống á đèo ba bốn chục số á thì lúc đó mấy anh này mới à, mới làm việc nè nó chạy mà nó chạy nhẹ lắm chạy trượt thôi đúng không xe chạy là nó trượt vậy nè cái bánh quay nó trượt chứ nó không làm gì đó sướng lắm bây giờ các bạn ở miền à, miền à, à, các bạn sách ra sáng ngày các bạn ra chạy xe hầu hết các bạn đạp thì các bạn đạp thì trong đây nó cũng không có gì là tải cả nặng nhất là hai chó chó ngược về cho con hai chó nó móc nhau đó nó hai đầu nó chịu lực rất nặng rồi các bạn đạp lên đi còn những anh khác là cứ nằm chơi không làm gì hết khi ngưng đạp thả lỏng thì nó mới chạy nó trượt thành ra trong đây tuyệt đối chúng ta không vô mỡ bò không vô mỡ bò vô dàn chó nhé mỡ bò nó sẽ làm rít con chó nhảy không cái nhịp độ cái cái cái nhịp nhảy đó con chó nó sẽ bị chậm đi và sẽ mất âm thanh riêng của nó mất âm thanh của nó nó không còn kêu nữa và ít bữa nó sẽ thành đất thì nó rít rồi nó liệt con nó hít con chó luôn con chó không nhảy luôn thì khi chúng bây giờ đang trong cái clip này chúng ta trở lại cái vấn đề là chúng ta đang bảo hành nó thì nó cái clip này đạn của nó đang dơ và chó tiếng kêu của nó như có nói chung là tình trạng không tốt chúng ta cần tháo ra để làm vệ sinh và vô à, mở thì khi tháo ra chúng ta vô mở ít thôi mở mở bò mở bạc đạn đó chúng ta gá vô mấy dàn con này nè để làm gì để cho mấy viên đạn này giữ mấy viên đạn này lại cho nằm thì chúng ta gá vô bên đây bên đây cũng vậy không vô nhiều không vô nhiều sau khi vô rồi gắn vô làm vệ sinh tra vào hết chúng ta nhiễu và dầu dầu vô thì khi chảy nằm gì nè các bạn hai dàn đạn nè đạn nằm ở đây còn chó nằm dưới nằm giữa nè là nó có hình xuống nè có hình giống như ờ, hình lồng chảo đó đó thì mở nằm nhớt nằm giữa đó nằm trong đó nó không làm chó bị kẹt và làm con chó trượt tốt còn đối với nếu mà dùng mỡ bò rồi mỡ Shimano nó mắc quá Thế là chúng ta nên dùng nhớt là được rồi còn hai dạng đạn này chúng ta à, trước khi gái vô chúng ta cho nhớt cho mỡ bò để nó giữ mấy viên đạn lại ít thôi không nhiều lắm nha nhiều không tốt bây giờ lấy cái chén ra chúng ta nhớ là nó là răng ờ, ngược cái chén là răng ngược thì tháo thì khi ờ, cái chiều mở ra là phải là ngừa cùng chiều kim đồng hồ rồi trước khi tháo ra đó các bạn các bạn để vô trong cái khay hoặc cái tô cái dĩa cờ khí á, nói chung như thế này để tránh nó rớt bi tại dàn bi nó các bạn thấy không tôi mới vừa để xuống là đã rớt ra hết rồi đó đây các bạn thấy dàn đạn trong và đạn ngoài chén thì đây có hai lông đền đây các bạn thấy dàn chó không cấu tạo chỉ hai chó thôi nha các bạn thường thường thì những ổ clip mà bật đạn đó không phải uh, của Shimano á thì ổ clip uh, đường bạc đạn á thì ba con chó ít nhất là ba con chó còn đây thì Shimano làm chỉ có hai thì người ta làm đây hai con chó <clears throat> ba con hình uh, à, tam giác cân nhưng mà anh Shimano này á, có một bên đây nè bạn nhìn kỹ nha đây là cái gối thay thế con chó hai con chó vào cái gối khi hai con chó này bám đây là gối chịu đây rồi các bạn xem nha nó có à, mấy miếng lông đờn đây hai miếng một miếng cứng ở dưới chịu và miếng nhỏ đây miếng mỏng đây thì để khi chúng ta dặn cái chén vào đó dặn cái chén vào thì nó trượt dễ dặn hơn nha đã có canh sẵn hết rồi phải ra thì Shimano nó có hai có cái lò xo và lò xo có tiếp có hai đầu có tiếp điểm là định vị luôn xác định vị trí cho hai lò xo phải nằm đúng thế này thôi chứ không ờ, không có nằm sai được các bạn thì lò xo nó mới nó mới bóp bóp cho hai chỏ nhảy <clears throat> trong cái đây các bạn thấy nó có một dải răng dẻ răng hai chó này răng ngược gì phía sau còn giải răng này móc ngược gì phía trước khi đạp thì họ sẽ dưỡng với nhau đúng không đây bạn xem đây tối Shimano đó bạn nhìn kỹ nha Để... bạn thấy một chó nè hai chó nè còn đây mới nhìn tưởng chó ha đúng không nhưng mà nó là cái có cái cái gối chiều cao của nó, nó bằng với chó để nó chịu lại các bạn xem đây cái lò xo chúng ta chịu chó là nha đây lò xo nó là lò xo bóp như các bạn nó cũng giống như làm từng này chúng ta mở ra thì nó kéo nó bóp vào là tương tự lò xo kéo nha rồi chó bạn nhìn kỹ đây hai con chó nằm hai bên nha hai con chó nằm hai bên còn đây là cái gối nha các bạn điểm chịu sơn Ủa, xin lỗi đây là cái gối cũng là cái điểm uh, chiều cao của nó gần bằng cái điểm của mấy con chó mấy gối chó khác và nó là cái điểm để hai cái đầu lò xo chịu dọc lò xo không di động được <clears throat> chúng ta đã vệ sinh xong tất cả và bây giờ à, ta vô dầu mỡ và ráp vào thì à, các bạn nhớ những viên đạn à, trong cái khối clip nó rất là nhỏ nhưng chi tiết nó nhỏ quá thành ra đối với tôi thì à, đeo găng tay vô nó mất cảm giác và không làm được lý do tôi sẽ rửa tay sạch và dùng tay không dùng găng tay các bạn xem kỹ cái miếng phốt ờ, nha cái phốt này cái này mình kêu phốt này nó có hai cái miệng hai cái miệng này cái miệng ngoài nè nó cái lá cái lưỡi nó đưa ra ngoài nè và bên trong cũng vậy đưa cái mặt cái miếng trong nè dòng trong á cũng đưa ra ngoài hai miếng này bám sát vào hai thành thành này và cái thành bên trong chống nước chống nước khi chúng ta đạp á, mà nếu chúng ta gắn sai vị trí á, sẽ nước sẽ lọt vào bên trong Trước hết chúng ta ráp chó vào, chó lò xo. Sau đó sẽ gắn à, cho ít mỡ bò và cho cái dàn đạn nằm trên cái phần trong của cố clip. Rồi, các bạn nhớ đúng chiều nha. Bây giờ à, các bạn đang ngồi hướng đối diện đó, hướng từ sau các bạn nhìn tới thì cái xe chạy thế này thì trong đây chúng ta không thể nó bắt được đâu nó có cái g hết rồi không thể nào bắt được chúng ta có cái à, đây nó nằm vị trí này ngay khe để cho cái uh, lò xo chạy qua bọc lên ha à, đè lên đây cho thế này rồi một kế bên chúng ta ra nắm xây chiều làm sao sao cho mà nó thuận cái bàn tay rồi kế tiếp hay không đúng không chúng ta để lò xo lên lò xo thì bắt buộc phải có tiếp à, điểm rồi tiếp điểm đây nha các bạn thì chúng ta đưa cho nó một đầu vào trước đi ok rộng lên đúng không xong nhưng mà lò xo chưa ôm vô hết nè chúng ta phải dùng cái à, lưỡi dao nhỏ đó chúng ta kéo cho lò xo nó chạy cho đủ nha đó. để kiểm tra coi chó nó nhảy đúng hay không nhảy đều không rồi đúng rồi các bạn chúng ta không nên đưa cái à, đạn vào cái phần chén này tại vì khi chúng ta đưa phần chén này vào nó đi cái đường dài quá nó sẽ đạn dễ bị rớt ra thì à, cái à, phần trong của có clip nè, nó từ trong đưa ra ngoài thì đưa ra bằng mặt này thôi không cái dàn chó không lú ra ngoài này thành ra đạn nằm ở trên dàn chó thì chúng ta đưa dàn đạn nằm vào đây nó dễ hơn đúng không tương tự chúng ta cho mở vào mấy anh này đa số nằm nghỉ mà khi nào chúng ta không đạp á thì mình mới làm việc chút xíu à xe đạp mà chúng ta mua mà chúng ta không đạp vậy ờ, đã đậu hoài đúng không rồi xong mấy anh này nó ít hư lắm rồi cái này bây giờ phải dùng tay đây lần một viên nữa các bạn ơi không nhiều nhé Đây, tôi để bằng tay các bạn thấy đi cho nó dễ chúng ta đưa theo chỗ này dễ các bạn đó, nó bao gà chúng ta đưa theo chỗ này nó dễ hơn nè thì nó có cái gờ đó có cái gờ chúng ta kéo nó giữ viên đạn lại ok Rồi bây giờ chúng ta sắp xếp cho mấy anh này anh nằm cho ngay vị trí đúng không xem chúng ta đã đưa mấy à, mấy viên đạn này nè nằm đúng vị trí hết rồi vậy nha các bạn sẽ dùng bất cứ một ngón tay nào mà các bạn cảm thấy mà nó thuận tiện cho các bạn mà dễ thì hiện tại dàn chó không có mở không vừa mở nha các bạn mở các bạn vào là nó sẽ kẹt nó nhảy chậm đó tôi nói rồi đó thì bây giờ chúng ta và mấy viên đạn này cần mở ít chứ không cần nhiều chúng ta có thể à, thêm bên đây miếng đây đây rồi dây chén chúng ta cũng cho thêm một chút à, mỡ bò vừa thôi các bạn ơi đây không không có nhiều nhá tại vì mấy anh này nè ảnh sướng lắm ảnh nằm chơi không à khi người ta đạp ảnh ảnh chỉ có chịu chịu mấy chó cứng rồi ảnh mấy ảnh cũng à, hầu hết là nghỉ dưỡng thôi nhưng mà không có mấy ảnh là không làm việc được nha clip nó bị rơi nó rơi thì à, chúng ta không sang số được thành ra mấy ảnh không ừ, nằm chơi nhưng mà ảnh cũng có à, ra lực chút xíu chiều lại thôi rồi coi như là xong <clears throat> bây giờ chúng ta đưa cái uh, à, tiếp này vào chúng ta cầm clip đưa vào ngón tay ngón tay nào thuận tiện mà chúng ta hãy dùng rồi nha hai lông đền một lông đền lớn xin lỗi một lông đền dày thì chúng ta cho nằm dưới còn lông đền mỏng trên là để lông đền trượt để khi chúng ta dặn cái chén vào đó nó giúp trượt còn lông đền này canh để cho ổ clip nó có cái độ rơi nhỏ đó rồi sẵn chưa chúng ta gắn vào nha khi chúng ta gắn vào thì chúng ta nhớ xây cái ổ clip này các bạn xây ổ clip này nè xây cái cái hướng về phía sau xây cái chiều mà theo chiều của con chó đó cho nó trượt nó dễ vào nha rồi nhớ nha đưa vào nó không vào nè chúng ta xây nè ok các bạn nghe chưa rồi sụp vào coi như công việc đã gần xong rồi đấy khó khăn nhất là cái này đây rồi chúng ta kiểm tra lại dàn đạn ok đủ bây giờ tới ờ, cái chén này chén này thì ở trên này chúng ta với chúng ta dịnh kính nha đừng để đừng để cái ống ờ, ống cậy trong mà nó phần ờ, ở trong mà nó tuột xuống rồi trên này chúng ta thả xuống vô tư sau đó dùng cái tuôn như chúng ta đã xong rồi các bạn các bạn nghe kỹ nha con chó bây giờ nó kêu lớn hơn tại vì nó khô nó chưa có mỡ chưa có dầu thành ra con chó nó nhảy nhà, à, à, âm thanh thép với thép mà nó là lớn trước khi chúng ta gắn vào thì bây giờ các bạn xây nha bạn xem tại vì cũng cho hai bên đề dạng ở đây là có à, mỡ bò đạn đây đạn bên trong và bên ngoài có mỡ bò còn ở chó thì chưa có mà trong con chó chúng ta không được vô mỡ bò chúng ta phải dùng nhớt thì chúng ta có thể lúc này là dùng nhớt 30 à, 40 nè đó chúng ta nhiễu vào nha cho nó lọt vào trong chút xíu chúng ta xây là tự động lọt vào không nhiều nha các bạn rồi các bạn thấy không tự động nó cũng rút vào nè đúng không nó rút vào đó chút xíu nữa không được nhiều lắm rồi xong đủ rồi các bạn bao nhiêu nhớt đó đó là nó nuôi chó được rồi đó rồi chúng ta dùng cái uh, miếng uh, phốt đây cái này cái miếng miếng đi trong ô tô này cái miếng phốt cũng siêu gì cũng được đúng mặt nha các bạn hai hai cái mặt lưỡi nè đưa ra ngoài nè để chặn chặn nước chúng ta đưa vào Đó, ém bằng tay ém vào sau đó chúng ta dùng cái gì à, dít thế này ta đè nó vào cho nó sụp vào trong nha nó có cái gờ đó nó phải sụp vào chúng ta dùng khăn các bạn chúng ta lau những à, giọt nhớt trên đây cho nó sạch để chúng ta kiểm tra xem lại xem kỹ những cái mí đó nè cái miệng phốt đó nè miệng trong và miệng ngoài nè hai bên đây nó có điều hay không nha để nếu mà nó lầu ra hoặc sụp vô nhiều quá đó, thì nó sẽ có đồ hở đồ hở thì nước sẽ vào nha rồi xem như chúng ta đã xong chỉ còn chén này là chúng ta chưa có khóa gắn vào trong đùm chúng ta sẽ đến cái phần lông đà này chúng ta gắn cho đúng mặt nha và chúng ta cho xin ờ, cho xin miếng nhớt vết thôi chứ không được uh, ờ, mỡ bò tại mỡ bò vào đây thì vì sau này nó sẽ bị thành đất cái này nằm ngoài chứ không có nằm trong như nằm ngoài là ngoài tiếp xúc với không khí đó không có trong kính nha xong các bạn xem đây là cái răng Runia đây các bạn răng Runia mà trong dòng dĩa FSA và SRAM đó hai dùng đó đây thì khi siết vào trong đó, hai đầu trong nó bóp lại nha nó bó cho nó cứng để khi chúng ta đạp là nó chỉ chịu lực trên độ ờ, lực này cái hai Runia này nó siết cứng nó khóa cứng luôn không có lỏng lỏng mà chúng ta đạp không được lỏng là đạp hoặc nó gãy này luôn đúng không rồi không còn không nhổ những trong từ cơ khí của Việt Nam ấy, có nhiều từ chúng ta phải mượn dùng mượn của Pháp và mượn từ tiếng Anh và rất nhiều từ mà chúng ta sử dụng à, dùng từ local chúng ta chế nó giống những cái vật gì mà chúng ta hay xài đó thì chúng ta đặt thí dụ như uh, trong cái uh, xe ô tô nó có cái láp ở sau á nó chạy xuống cái, cái uh, cầu sau các bạn nó có cái ổ <clears throat> ở trong để nó chạy với nhiều bánh răng thì nó giống như uh, nó, răng nó khía mà nó cắt xéo xéo giống y chang cái trái khóm mà chúng ta uh, cắt gọt mấy cái mắt ra nó có những cái, cái rãnh chạy xéo xéo vậy đó người ta gọi là cùi thơm thì trong ô tô cái đó cũng gọi là cùi thơm rồi chúng ta đưa vào nha chúng ta đưa răng vào đẩy cái khối lít vào cho răng runi ôm nhau sụp vào trong rồi đó chúng ta siết theo chiều kim đồng hồ rồi giờ khóa nha cái này khóa cái ống nhỏ này cần hơi cứng nha các bạn nếu không cứng là, là đập sẽ gãy đấy nó gãy khúc răng runia trong ờ, trong cái ờ, đầm á nó cũng có lực nhất định chứ không phải là chúng ta đè đầu chúng ta siết nhiều quá để không tốt rồi xong giờ đến phần chén khóa chén này lại thì chúng ta dùng cái cạo giống như lúc ban đầu khi chúng lúc đầu chúng ta tháo chúng ta tháo cái à, chén ra thì chúng ta siết con này nè nó vừa phải nó vừa phải để chúng ta tháo ra tại vì khi chúng ta tháo ra là cái chén nó chạy ra là sẽ bị đổi răng này ra mà chúng ta siết cứng quá là cây này cố định bên kia thì cái răng này nó chạy, cái chén chạy ra sẽ đổi cái này đội đầu ra bị cong có thể là phá đầu đúng không thì chúng ta cho nó sụp sụp gạt gô vô nha rồi bây giờ chúng ta có thể siết cứng đó tại vì khi chúng ta siết cái chén nó chạy vào thì nó sẽ bị lỏng giờ chúng ta trừ hao độ lỏng chúng ta siết hơi cứng chút xíu ok <clears throat> cái chìa khóa này nó không đúng của nó nha các bạn nó hơi bị lỏng cái chén này siết răng trái đúng không các bạn đúng rồi phải dùng mọi lớp đúng nha chiều chìa khóa đúng nha không được thế này nha rồi thế này chúng ta dặn cũng vừa các bạn rồi xong đây là ngon các bạn chạy dao quá vâng, à, vệ sinh bảo trì có clip Shimano xong xin cảm ơn các bạn đã theo dõi